có nhiều người nếu mà nói về chủ đề về tiền bạc ấy thì đông lắm <laughs> thực ra tôi thấy ờ, các lớp học về tiền bạc nói về tiền bạc chả biết có thay đổi được không đó, nhưng mà thường thường rất đông tuy nhiên có một điều không ai biết là giả sử chỉ hỏi mỗi câu bạn cho tôi uh, một đôi mắt bắt mắt tôi trả bạn 10 tỷ thì kinh hãi không thế thế thì uh, cho tôi uh, hai cánh tay Đó, mỗi cái tay 5 tỷ bạn đổi không cũng không thế thì hai cái chân mỗi cái chân 10 tỷ đổi không không mốt cho tôi quả tim 100 tỷ đổi không không mốt cho tôi lá gan đó 50 tỷ đổi không không nốt thì nghĩa là từ nãy đến giờ nếu mà cộng dồn ba cái thứ đó năm cái thứ đó vào nó thấy hàng trăm tỷ nhưng chúng ta lại thường thường gì ạ không quan tâm đến những trăm tỷ này trên người mà đi đuổi theo có thể là vài trăm nghìn ở ngoài đường vài triệu điều này đang rất rõ có một lớp nào học mà nói rằng là nếu khi bạn học xong bạn sẽ có thu nhập có thể lên đến vài chục triệu hoặc cao hơn nữa là vài trăm triệu một tháng là chúng ta lao đi học nhưng cách học giữ để giữ lấy hàng nhìn tiền trên người ông lao đi kiếm gì à? cố gắng kiếm lấy mấy tỷ bạc ở trong tưởng tượng ở đâu đó ở trong cái cái cái bảng bản vẽ của mình bằng vẽ của người khác thì chưa chắc phải là của mình